Xin ờ, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với ờ, Hiệp Rau Vlog Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cũng là một cái thử thách cho mình luôn Đó là một ờ, địa điểm du lịch mới, rất là mới Ít người biết trong này các bạn, đó sân chim Giàm Hồ ở Ba Tri, Bến Tre Ở bên bờ bên đó là cống đập Ba Lai Là một cái cống đập ngăn mặn từ ngoài biển vào ở cửa biển Bình Đại Chống xâm ngập mặn vô ở trong Bến Tre đây là con sông Ba Lai sông à, chỗ này khúc này rất là rộng cái chỗ mình đang đứng là cái chỗ bến thuyền để mà cho những người du lịch à, ở từ à, đi đường thủy các bạn lên đây thì không biết sao mà ở đây là bưởi bưởi dục trắng luôn thì mời mọi người cùng theo dõi mình nha hôm nay khoảng tầm 12 giờ trưa mình sẽ đi vào rừng Giàm Hồ một mình để thứ nhất là trải nghiệm thứ hai là thử thách cái độ thách cái độ lì của mình coi coi độ lì mình tới đâu nha bạn thì ở bên phải mình đi từ cầu tàu rồi nha các bạn mình đi từ cầu tàu lên thì ở bên phải ở bên à, bên trái chứ bên trái của mình là ở bên này người ta tích hợp những cái khu bây à, giờ vận động trường bao gồm có bập bên nè qua cầu khỉ nè và đu những cái trò chơi dân gian bên trái của mình á, thì mình mới giới thiệu mấy cái đó còn bây giờ mình sẽ đi qua bên phải bên phải bên này là được mình được à, anh hướng dẫn viên hồi nãy giới thiệu á, là ở bên này là đi vô rừng vô rừng Giàm Hồ rừng Giàm Hồ là được ờ, giới thiệu là căn cứ địa cách mạng nha các bạn bất khả xâm phạm là nó là cái địa thế hiểm trở dành cho quân cách mạng người ta ở trong đó ở ngoài muốn vô cũng khó để đánh vô được trong đó cũng rất là khó ném bơm thì ờ, ở trên có tán cây rồi thành ra bơm đạn nó cũng xuống không được mình giới thiệu thêm là ở đây nếu các bạn đi vô thành từng đoàn á thì sẽ có hướng dẫn viên du lịch du lịch chi hướng dẫn chi tiết cho các bạn đi ở trong cái vườn cái cái cái à, cái vườn à, cái khu rừng này còn mình mình là mình muốn trải nghiệm một mình thực tế để uh, review cho các bạn coi đây là đường vô uh, rừng dàm hồ Ờ, giơ tay để anh ờ, kiểm tra chắc có thể là rừng đước nha các bạn tại à, tại ở đây là ở cặp mé sông ở bên này ở bên đây là một trường bưởi à, bưởi rất là nhiều à, như nãy mình thấy ở dưới bến tàu là bưởi người ta dục rất là nhiều do sâu bệnh hay là do nó quá lứa ra người ta dục rất nhiều ở dưới nhìn lên trên này thì là bạc ngàn bưởi luôn có cam nữa và mình sẽ đi xin một cái cam theo quy định của cái cái chỗ này theo quy định ở đây là không được hái trái cây nha các bạn nhớ nha không được hái trái cây và mình hái một trái <laughs> một dĩa gà một dĩa rau muống vẫn chưa có chín ờ uh ồ -oh. có bàn các bạn mang hai dĩa hộp vịt và hai dĩa gà là không hợp lý bữa này người ta bỏ nè nó hư à rụng nó hư à đa số là bị xì mũ tính ơi tính tóc tính ơi đây là nơi có một uh, ờ, 120 loài chim làm tổ bao gồm có cò trắng nè cò lửa nè cổ rắn nè vạc bìm biệp chim sơn ca chim chào màu chim sẻ sáo trâu cu gái còng cọc cái con còng cọc này các bạn nào mà có đi có theo dõi kênh của mình à, ở cái clip mà mình đi Tân Phước á là mình đi bắt cái con này nhưng mà bắt không được nó thuộc dạng chim quý hiếm nha các bạn đây là chim điên điển sáo nâu diều hâu chim vàng anh gái chim cú mèo con này rất là đẹp con này là con vẹt đỏ đây là trao trảo này là chim ruồi chim đớp ruồi chim oanh chim uh, gonolet con này là con chèo bẻo chim trích chim trích này chim trích này các bạn mà có theo dõi kênh của mình ở uh, mình đi Tân Thạnh Tân Thạnh uh, Thạnh Quá Long An là mình có người ta có bắt con này người ta bán chim trích trích cồ chim sâu có con cút nữa cút cút chim cút chiên bơ chim quất voi cá dòng dọc chim này rất là ngày xưa rất là là nhiều hiện giờ rất là chỗ mình là hết rồi ở đây không biết còn hay là không còn làm tổ rất là điêu luyện nha các bạn chim dòng dọc chim chằng nghịch Tràng nghịch thì các bạn đi ờ, thành phố đi dọc cái tuyến quốc lộ 1A từ ờ, Long An đi lên thành phố sẽ gặp rất là nhiều người để các bạn bán chim tràng nghịch là con này. Con này là con cúm núm. Cúm núm, cúm núm các bạn ờ, có hình dung được con cúm núm này không? Cúm núm này giống như con cút mình thôi. Tên của nó là cúm núm hoặc là gà nước. Các bạn có coi phim Đất Phương Nam cái lúc mà An á với lại ông An với lại ông ông ông Ba Gù đúng rồi ông ba gù đi bắt con cướm núm là bắt con này này là chim heo thì ở đây người ta liệt kê được 120 loài chim làm tổ và phân bố theo mùa có mùa nhiều thì nó sẽ về nhiều có mùa ít thì nó sẽ về ít và ở bên này ở bên này là có là 234 loài thực vật sinh trưởng những cái cây mình rất là quen thuộc thôi dụ như trà là nè cây đước nè cây tra nè dây mây tre gai cây nhào bình bát tràm bông vàng bình linh và dạ, có thực vật làm thuốc nha các bạn những cái thực vật này để dành dùng làm thuốc rồi cái à, cái đó là cái ờ, y như là cái ờ, cái chỗ mà để ờ, giới thiệu giới thiệu sơ qua về những cái loài chim những cái loài cây rồi bắt đầu từ đây từ đây là cái chỗ bắt đầu để mà mình đi vô tham quan cái rừng Vàm Hồ thì mình sẽ đi vô trong đó mình được khuyến cáo là đi vô trong này là đi chậm nói khẽ để chi để là tại vì cái chỗ này là chỗ bảo tồn những cái loài chim cho nên không có được uh, nói lớn tiếng quá làm cho nó nhát và không được xả rác bừa bãi các bạn nếu mà có tới đây thì nhớ kỹ những cái đó nha sẽ được phổ biến ở ngay những cái lúc mình vô cổng trước mắt thì là có những mấy cây bần mấy cây bần thuộc dạng cổ thụ rất là lớn bên đây là dừa nước bạc ngàn dừa nước luôn mít mít thái đây là trái dừa nước dừa nước nhưng mà mình không có không có dụng cụ để chặt nữa là bỏ qua thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái uh, rộng để mà đi vào à, bên trong khu rừng sân chim à, khu rừng nhà hồn ở đây là các bạn thấy là chiếc xe đó là của những người canh gác đó người ta hay đi à, vòng chạy vòng vòng để người ta kiểm tra tại vì có thắc mắc rồi kiểm tra coi có cháy nổ gì không trước mặt các bạn là khung cảnh của bìa rừng bìa rừng dạp hồn nhìn các bạn nhìn giống như khung cảnh của trong đất phương Nam bạn lúc mà võ tòng á mà đi báo thù á à, giới thiệu với các bạn là bộ quy tắc ứng xử khi tham quan khu bảo tồn Sơn Diêm Dầm Hồ là thứ nhất là không mang chất cháy nổ vào rừng thứ hai là không mang chai nhựa túi ni lông rác vào trong rừng thứ ba là không làm tổn hại đến chim cò và các hệ thống uh, sinh thái ở trong rừng là không được cắt cây bẻ nhánh rồi nói chung là đủ hết mấy các bạn chỉ vào tham quan thôi đi khẽ nói nhẹ tại vì trong này chim cò bây giờ thì đây đường này là vô mình sẽ tiến hành đi vào đây đây là cửa ngõ đi vào à, rừng Giàm Hột cầu khỉ cầu tre lắc lẻo mình chưa thấy con gì hết dạ mình nhắc lại một lần nữa bây giờ là giữa trưa là 12 giờ trưa một mình mình ở trong rừng giàm hồ cây cối những cái hình thù rất là kỳ dị tổ mối nữa nè cây cối nào uống lượng rồi mọi người mà có cái cái à, à, trí tưởng tượng mà cao cao chút xíu á thì tưởng tượng ra cái gì tưởng tượng chứ mình không dám nói nhiều tại vì hiện giờ có một mình mình duy nhất một mình mình đang ở giữa trưa ở trong cái khu rừng này ở đây được giới thiệu là một khu à, căn cứ kháng chiến của tỉnh ủy Mỹ Tho, à, tỉnh ủy Bến Tre cho lỗi bạn ở Bến Tre đóng căn cứ ở ngay đây ngang dày đặc toàn là những cái à, cây dây leo là hình thù kỳ quái đường xa hung hút luôn nha các bạn ở đây thì à, người ta cũng làm một cái cầu cầu bê tông để mà cho thuận tiện bước qua những cái con rạch ở trong này không biết ở trong này có cá sấu hay không nhưng mà mình nói là thấy có kỳ đà tắc kè đồ nè rắn rít đồ ở trong này rất là nhiều chim cò thì nãy giờ mình đi thực tế mình đi không thấy đi gần cây máy số ba cây số trong cái, cái đường mòn rừng trong này các bạn chưa thấy con chim nào vừa đi ra khỏi cái khu rừng các bạn các bạn thấy mắt tại sao mình chạy không hiện giờ là 12 giờ trưa ta kêu là đứng bóng á một mình mình ở trong rừng cảm giác của mình đó ừ, nó bó... gì kỳ lắm các bạn làm như có ai đi theo ngoài sau á nổi nổi da gà hết trơn các bạn mai mốt đi vô đây nhớ đi cái lúc sớm sớm à hay là đi mình nói tốt nhất là đi nhiều người chút tại vì mình nói cái này là căn cứ cái cách mạng hồi xưa là không loại trừ những cái khả năng mà bị Ý. thôi không nói nữa thôi mình đi ra mình đi ra ngoài nha các bạn thử một trái bưởi coi coi nói đó là mặc dù 12 giờ trưa mình thử cái đậu lì của mình nhưng mà mình không lì nha các bạn vừa thấy ớn quá thôi cảm ơn mọi người đã theo dõi à, video của mình tới à, giai đoạn này và chúc mọi người một ngày à, tốt lành mọi người thấy hay thì nhớ nhấn cho mình có like share và nhớ nhấn đăng ký nhấn subscribe nha để kênh của mình ngày càng lớn mạnh và để đi review được nhiều cái chỗ tốt, chỗ đẹp cho mọi người coi rồi xin à, cảm ơn tất cả mọi người và các bạn nha tất cả mọi người luôn à, bye bye bye bye hiệp râu vlog